Chúng ta chuyển tiếp sang ví dụ số 2 của chúng ta với nội dung như sau. À, ví dụ số 2 bài của chúng ta đã dài hơn một chút rồi. Đó là cho 100g dung dịch axit sulfuric nồng độ 9,8%, đây là một dung dịch axit sulfuric loãng thôi. Đúng không nào? Tác dụng hoàn toàn với 100g dung dịch bari hydroxit 34,2%. Sau phản ứng thu được dung dịch A và M gam kết tủa với hai yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là tính số mol của axit sulfuric và bari hydroxit Yêu cầu thứ hai xác định giá trị của M chính là số gam kết tủa. Và yêu cầu thứ ba tính nồng độ phần trăm của các chất ở trong A. Thì đây là một bài toán uh, khá là dài với các cái câu hỏi nó nối liền nhau. Vì thế nên là khi chúng ta làm bài thì từng bước từng bước một chúng ta phải rất chắc chắn. Nếu như chúng ta làm sai các bước ở phía trên hoặc ở phía giữa thì rất có thể kết quả cuối cùng của chúng ta sẽ không thể đúng được. Vì thế nên các em cần phải chú ý ngay từ cái bước viết phương trình hóa học đến các bước liên quan đến số mol mà thậm chí những cái bước đơn giản như là tính m lớn, phân tử khối, chúng ta cũng đừng có chủ quan các em nhé. Rồi, với bài ví dụ số 2 này, chúng ta sẽ làm như thế nào bây giờ? À, chúng ta sẽ viết phương trình trước nhé. Acid sulfuric với bari hydroxit như sau. Được chưa? Tạo thành bari sunfat và cộng với H2O như thế này, các em chú ý nhé. Được chưa nào? Đấy, thì đây nó là cái ờ, phản ứng hóa học xảy ra rồi đúng không? Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái cách là chúng ta khai thác từ cái nồng độ phần trăm để chuyển thành cái số mol thì thầy sẽ làm một cách à, đầy đủ ở đây để chúng ta một lần nữa chúng ta cũng nhớ lại về cái công thức là C phần trăm các em nhé. Ở đây chúng ta có là C phần trăm thì bằng gì? M chất tan này chia cho M dung dịch đúng không? Và nhân với 100% thì đây là cái công thức chuẩn của C phần trăm rồi đúng không? Thì với công thức này chúng ta sẽ có điều gì ạ? À, M chất tan sẽ bằng M dung dịch mà nhân với C phần trăm. Ở đây thì chúng ta có thể coi là 100% là một luôn, được không nào? Đấy thì nó sẽ bằng bao nhiêu? Vậy suy ra nhá, các em suy ra này. Cái khối lượng của axit sulfuric bằng M dung dịch ở đây là 100 gram nhân với 9,8% nó sẽ bằng 9,8 gram. Được chưa nào? Với 9,8 gram này thì chúng ta suy ra luôn số mol của axit sulfuric sẽ bằng 9,8 mà chia cho 98 bằng 0,1 đơn vị là mol. Được chưa nào? Cái thứ hai là chúng ta sẽ tính khối lượng của bari hydroxit nhá. Khối lượng của Bari hydroxit ở đây bằng bằng 100 g nhân với 34,2%. Kết quả bằng 34,2 g. Được chưa nào? 34,2 g. Đấy thì ở chỗ này chúng ta suy ra này. Cái số mol của bari hydroxit bằng 34,2 mà chúng ta chia cho 171 là m lớn của bari hydroxit thì kết quả của chúng ta sẽ ra bằng 0,2 mol. Với số mol là 0,1 và 0,2 như thế này thì chúng ta có thể là điền luôn cái số mol này lên trên phương trình các em nhé. Ví dụ như bari hydroxit là 0,2 mol này. Đây là 0,1 mol này. Đúng chưa? Đấy. Rồi, như vậy chúng ta tính được ý thứ nhất là tính số mol của axit sulfuric và số mol của bari hydroxit rồi. Khi mà chúng ta nắm vững cái cách tính hay nắm vững công thức thì cái này chúng ta tính nó rất là nhanh thôi nên chúng ta sẽ không cần phải mất quá nhiều thời gian các em nhé. Xác định giá trị của M là giá trị kết tủa đúng không nào? Thế thì ở trong bài toán này chúng ta nhìn thấy có hai cái số mol và đồng thời hai số mol này đều là hai số mol của các chất tham gia phản ứng. Như vậy nếu như bây giờ chúng ta mà tính bình thường theo một trong hai số mol này có nghĩa là chúng ta sẽ ra hai kết quả khác nhau, đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ tính theo cái nào? Chắc chắn rồi, chúng ta có nhớ dạng toán thừa thiếu của lớp 8 đã học ấy. Đó là chúng ta phải tính theo cái chất là hết các em nhá, tính theo chất hết được chưa nào. Đấy, vậy thì bây giờ chúng ta so sánh này, ta có Số mol của bari hydroxit là 0,2 chia 1 đúng không nhỉ? So với số mol của axit sulfuric là 0,1 chia 1 nó lớn hơn. Đúng chưa? nó lớn hơn như thế này Và khi nó lớn hơn như vậy thì chúng ta suy ra điều gì? À đúng rồi, suy ra là barihirosis sẽ làm sao ạ? Dư và axit sulfuric sẽ hết. Khi axit sulfuric hết thì chúng ta sẽ tính toán các chất còn lại theo nó. Ví dụ axit sulfuric ở đây là 0,1 thì chúng ta suy ra cái lượng bari sunfat cũng là 0,1 luôn. Đúng chưa nào? Thì chúng ta có thể tính ra giá trị của M nhá. M bằng khối lượng của gì? Của bari sunfat đúng không? Bằng 0,1 nhân 137 cộng với 96 đúng không ạ? Là bằng 0,1 nhân 233 bằng 23,3 gram như vậy chúng ta xong ý thứ hai rồi đúng không nhỉ đấy ý thứ hai đấy là quan trọng nhất là trong cái phương trình chúng ta phải tính được cái chất nào chất hết và chất nào chất dư được trên nào ờ, sang ý thứ ba của chúng ta thì là tính nồng độ phần trăm của các chất ở trong dung dịch A vậy chúng ta phải xác định là muốn tính cái gì chúng ta phải tính số mol của nó trước đúng không nào vậy trong dung dịch A của chúng ta có cái gì ạ à rõ ràng bari sulfat của chúng ta nó là gì nó là chất rắn rồi vậy nó chắc chắn nó không phải là dung dịch rồi đấy là cái điểm thứ nhất và điểm thứ hai nó không tồn tại trong dung dịch có nghĩa là chúng ta phải trừ đi khối lượng của nó khi mà tính khối lượng dung dịch. Đúng không nào? Đấy. Vậy thì bây giờ còn hai chất là bari hydroxit và axit sulfuric thì chúng ta sẽ lấy cái nào? Đúng ạ. Rõ ràng là ở đây nếu như axit sulfuric mà hết thì có nghĩa là bari hydroxit dư. Đồng nghĩa với việc cái nồng độ phần trăm này chúng ta sẽ phải tính là nồng độ phần trăm của bari hydroxit dư các em nhá. Rồi chúng ta tính ạ. Số mol của bari hydroxit dư bằng 0,2 trừ đi 0,1 bằng 0,1 mol. Được chưa nào? Đấy, vậy thì suy ra luôn khối lượng của bari oxit dư nhá. không phải một nhân với m lớn của nó. M lớn của nó là 137 cộng 34, kết quả bằng bao nhiêu đây ạ? 17,1 gam 17,1 gam Đúng rồi, Với khối lượng 11 17,1 gam này đây chính là khối lượng của chất tan. Được chưa? Vậy khối lượng dung dịch người ta tính thế nào ạ? Khối lượng dung dịch sau nhá. Nó bằng khối lượng dung dịch trước là 100 cộng 100 và nhớ là trừ đi khối lượng kết tủa là 23,3. Kết quả bằng bao nhiêu em? 176,7 Như vậy bây giờ chúng ta có khối lượng dung dịch rồi này Khối lượng chất tan rồi thì rõ ràng là suy ra cái C phần trăm bằng 17,1 Các bạn chia cho 176,7 nhân đến 100% Thì kết quả của chúng ta sẽ bằng bao nhiêu ạ? chín phẩy sáu mươi tám phần trăm Thì với cái bài toán này chúng ta sẽ xử lý à, nó khá là đơn giản như vậy thôi nhá. Các em chú ý như vậy. Vậy bây giờ mình lượt qua một lần nữa các bài toán này để xem chúng ta cần chú ý những cái điểm như thế nào nhá. À, điểm thứ nhất. Điểm thứ nhất là gì ạ? À, viết phương trình xong thì chúng ta phải nhớ cân bằng phương trình. Ở trong cái hai cái phương trình này chúng ta thấy là hai phương trình nó khá là đơn giản rồi, vậy chúng ta không cần thiết là phải uh, quá chú trọng đến cân bằng nữa. Đúng không ạ? Nó khá đơn giản là viết một cái là cân bằng luôn rồi, đúng không ạ? Và cái nữa là cái phần hệ số cân bằng ở đây nó chỉ là liên quan đến nước thôi. Và khi liên quan đến nước thì nó cũng không đến nỗi là là là ảnh hưởng quá nhiều đến kết quả bài toán, đúng không ạ? Cái thứ hai là chúng ta phải nhớ về cái công thức tính C phần trăm. C phần trăm nhá, nhớ C phần trăm thì bằng m chết tan chia m dung dịch và nhân đến 100%. Và từ công thức này chúng ta có thể liên đới đến hai công thức khác. Đó là công thức tính m chất tan hoặc thậm chí là công thức tính m dung dịch. Được chưa nào? Đấy, đối với bài toán mà chúng ta có hai cái số mol tham gia phản ứng như thế này thì chúng ta nhớ là không được tính theo hai số mol mà cũng không được tính theo số mol nào là số mol bé. Bởi vì sao? Bởi vì mặc dù số mol là số mol bé đấy nhưng mà nó phải liên quan đến cả cái hệ số tỷ lượng có nghĩa là để xác định cái chất nào là chất tham gia phản ứng hết chúng ta vui lòng là xác định cái tỷ lệ giữa số mol này so với cái gì ạ với với cái gì ạ với cái hệ số cân bằng Ví dụ ở đây chúng ta có 0,2 chia 1, đây chúng ta có 0,1 chia 1 và rõ ràng cái nào lớn hơn thì cái đó sẽ là chất dư. Các em chú ý nhé. Một điểm cuối cùng cần phải nói ở đây đó là cái việc mà chúng ta tính khối lượng dung dịch sau phản ứng. Tính khối lượng dung dịch sau phản ứng thì thoạt nhìn nó là một cái cái cái cách là rất là đơn giản. Ví dụ như là à, đổ 100 vào 100 ta có là 200 ml 200 g dung dịch. Nhưng mà đối với một số bài toán mà nó có cái sản phẩm sinh ra là chất kết tủa này. Chất kết tủa này. Thì cái khối lượng dung dịch bây giờ nó sẽ bị ảnh hưởng bởi vì chất kết tủa thì suy cho cùng đó là chất rắn và chất rắn nó sẽ không thể nào mà tan được ở trong dung dịch các em nhé. Vậy thì chú ý ở ví dụ 2 này giúp thầy nhé.